Cảm ơn vì em đã đến đây Anh đã chuẩn bị hết rượu, hoa và nến cây Chẳng thể nào cùng em qua hết những tháng ngày dây vua Về nơi mình từng gọi là nhà Liệu đã sáng đèn hay chưa anh biết là không ai thay thế được anh ta Cũng phải đến ngay chân rời cảng và chuyển tàu nhanh xa Sẽ có ngày bình yên giản dị và mắt màu xanh biết Nếu anh là chim sẻ thì anh ta là sói da ranh ma Chẳng có đường nào để mà lùi đâu em Không buồn thì lòng bê này sẽ không khui đâu em Cuối cùng anh cũng chỉ nhận lại những niềm đau thâu đêm Không có em thì trên đời này có gì vui đâu em Em Ngày cuối cùng nó vò được mấy câu Căn nhà cũ kỹ mà sống cùng bấy lâu Anh đã xem việc yêu em trở thành một nghi thức Ngày người đi mất là ngày cuối cùng tim anh thấy đau lại phải về với bài nhạc cũ xưa Nhiều lần muốn gọi hỏi rằng em đã ngủ chưa Con đường đầy nắng thì bây giờ cũng phủ mưa Vậy thì chờ anh hỏi tim em đã có ai làm chủ chưa Xin đừng để nỗi buồn lên sắc mặt Xin đừng đứng bên khung cửa sổ đôi mi thắt chặt Xin đừng tìm thấy anh và nghe được bài này Anh đùa thôi vì anh nghĩ mình chỉ quên em được vài ngày Cảm ơn vì em đã đến đây Anh đã chuẩn bị hết rượu, hoa và nến cây Chẳng thể nào cùng em qua hết những tháng ngày dây dưa Về nơi mình từng gọi là nhà Liệu đã sáng đèn hay chưa anh đã từng xem em là một người duy nhất Có thể khiến cho gã cô đơn lau khô giọt sương trên mi mắt Em mang cho anh cảm giác mọi thứ ôm trọn trong vòng tay Hòa quyện vào như một cá thể hưởng thụ những giấc mơ nồng say Nhưng này em, anh ước gì ngày đó em đừng đến Có bao giờ em đã phải trải qua nỗi đau mà chính anh từng nếm Sao lại phải gieo rắc nỗi nhớ và làm tổn thương nhau Rồi trả lẽ anh là nỗi cô độc thêm cả bóng hình vẫn vương lâu Ây, yêu em cả một hành trình Ngày em đi sau lệ huyền mi Trái tim anh như đang bị hành hình Buồn nào mà không được khóc Mỗi đêm rời sâu về hơi bia Anh đã từng mong rằng em cũng sẽ không hạnh phúc Với một ai khác ở nơi kia Nhưng chỉ là suy nghĩ nhất thời Bật lên một bài nhạc quen thuộc Nghe giai điệu âm vang cất lời Người đã xa mất rồi căn phòng chỉ còn khói thuốc và hơi men Và anh biết dù có níu kéo thì vẫn nhận lại không bao đời em từ em Chỉ mong những khi anh gọi Dù trời có sập xuống thì em tôi sân hay bắt máy Anh đến để thú tội Để quỳ trước mặt em Và mong rằng em sẽ mãi giam anh vào trong sông sắc ấy Đến một ngày rồi em sẽ hiểu tình yêu mình là dạt dào Anh cho tình yêu vào trong lời nhạc dù trẻ kiếm được đồng bạc nào anh nói là trời dù gió hay giông thì chắc nơi không có em vẫn là nơi lạnh nhất Anh với em ở ngoài cửa sổ nhìn trời Sài Gòn đang tạnh bớt Em à Xin đừng để nỗi buồn lên sắc mặt Xin đừng đứng bên khung cửa sổ đôi mi thắt chặt Xin đừng tìm thấy anh và nghe được bài này Anh đùa thôi vì anh nghĩ mình chỉ quên em được vài ngày Cảm ơn vì em đã đến đây Anh đã chuẩn bị hết rượu, hoa và nến cây Chẳng thể nào cùng em qua hết những tháng ngày dây dưa Về nơi mình từng gọi là nhà Liệu đã sáng đèn hay chưa